Nhận định, phân tích và soi kèo trận Southampton và Nottingham Forest diễn ra vào lúc 2 giờ 30 ngày 5 tháng 1. Cuộc khủng hoảng phong độ của Southampton tại Premier League chưa có dấu hiệu chấm dứt, cho dù giải đấu đã bị gián đoạn bởi World Cup 2022. Và ở giai đoạn này, Jurgen đã bổ nhiệm được vị thuyền trưởng mới. Tuy vậy thì tân huấn luyện viên Nathan Jones chưa thể giúp được Southampton kiếm được điểm số nào sau 3 trận cầm quân vừa qua, khiến cho mạch không thắng của đội bóng ở giải vô địch quốc gia tăng lên con số là 6 và đã thua 5. Điểm tích cực duy nhất đó là đội bóng vùng Hansbury chỉ tịt ngoài một trận duy nhất ở số này. Hiện tại thì Southampton đã rơi xuống đáy bảng xếp hạng với 12 điểm trên 17 trận. Thua nhiều nhất giải 11 là ngang với West Ham và để thủng lưới nhiều thứ ba là 32 bàn. May mắn đó là cách biệt với vị trí an toàn gần nhất chỉ là 2 điểm. Ở vòng này, Southampton được chơi ở tại thánh địa Estimary. Nhưng cần nhớ là thầy trò huấn luyện viên Nathan Jones chơi ở sân nhà kém nhất giải, chỉ thắng 1 trên 8 trận và giành được tổng cộng là 6 điểm. Ở bên kia chiến tuyến, Nottingham vẫn chưa làm sao thoát khỏi khu vực nguy hiểm cho dù thi đấu đầy nỗ lực thời gian vừa qua. Có điểm ở 3 trên 5 vòng đấu gần nhất nhưng lại trắng tay trước MU và đội đầu bảng Arsenal. Nhưng nhờ vậy mà huấn luyện viên Stevie Cooper mới tạm giữ được chiếc ghế của mình. Nói gì thì nói, Tân binh này đang sở hữu lực lượng thuộc vào diện dồi dào và chất lượng nhất ở trong nhóm đội đua trụ hạng, cho nên việc Nottingham Forest chưa thực sự khởi sắc có trách nhiệm lớn của huấn viên trưởng, nhất là khi ông đã có gần nửa mùa giải dẫn dắt và kết hợp dàn cầu thủ trong tay. Có lẽ nếu tình hình không khởi sắc rõ rệt trong thời gian tới thì nhà cầm quân 43 tuổi sẽ bị mất việc mặc cho ông đã được ban lãnh đạo gia hạn hợp đồng vào hồi tháng 10 vừa rồi cho tới tận năm 2025. Nếu như Southampton chơi ở sân nhà kém nhất giải thì Nottingham là đội thi đấu ở sân khách tệ nhất Premier League 2022-23. Chưa thắng được trận nào và chỉ giành vẻn vẹn là 2 điểm trên 8 trận. Đó dường như là nguyên nhân chính khiến cho Southampton vẫn chấp bóng trận này và với việc handicap chính lên tới là 1 trên 2 thì xem ra là cửa Southampton lại sáng hơn. Từ đầu mùa 2022-23 cho đến giờ, Southampton mới chấp cao đến thế bất chấp đã rơi xuống cuối bảng. Về mặt lý thuyết, Southampton chấp đồng banh 1 trên 4 đã là cao. Chứ đừng nói gì đến mức là 1 trên 2. Vì thế mà lựa chọn Southampton sẽ là quan điểm của các chuyên gia. Về phong độ của đội nhà Southampton ở trong 5 trận gần nhất. Với thành tích thi đấu rất tệ, Southampton đã tụt hạng xuống thứ 20 trên bảng xếp hạng ngoại Anh. Và trong 17 lượt trận gần đây nhất thì đội bóng này chỉ mang về được 12 điểm. Như vậy là tính trung bình mỗi trận họ có được 0,7 điểm. Câu lạc bộ Southampton đã thể hiện phong độ thi đấu rất tệ ở trong năm trận đấu gần đây. Họ chỉ thắng một trận duy nhất trước Lincoln City với tỷ số là 2-1 ở ngay trên sân nhà của mình. Bên cạnh đó thì đội bóng này cũng đã để thua tới 4 trận trước các đối thủ đáng gờm như là Fulham, Brighton, Liverpool với tỷ số là 1-3 là mức thua cao nhất. Tuy nhiên, họ cũng đã thi đấu rất cố gắng và cầm hòa được một trận trước Sheffield West với tỷ số là một đều. Các chuyên gia soi kèo nhận định trong 10 trận mở kèo gần đây nhất thì Southampton đã không mang lại cho các bet thủ cơ hội đầu tư lớn. Đội bóng này chỉ thắng được hai cược với tỷ lệ là 20%, tỷ lệ thua rất cao chiếm khoảng 70% và tỷ lệ hòa là 10%. Về phong độ của đội khách Nottingham ở 5 trận gần nhất, thành tích thi đấu của Nottingham cũng không hơn Southampton là bao khi mà họ đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng. Và trong 16 lượt trận gần nhất, đội bóng này cũng chỉ mang về được 13 điểm. Như vậy là tính trung bình mỗi trận họ mang về khoảng là 0,8 điểm. Các chuyên gia xoay kèo nhận định Nottingham đã thể hiện phong độ thi đấu khá bất ổn trong 5 trận đấu gần đây của mình vì họ chỉ thắng được 2 trận trước Blackburn Rovers và Valencia với tỷ số là 4-1 là mức thắng cao nhất. Tuy nhiên, đội bóng này cũng đã để thua tới 3 trận trước các đối thủ đáng gờm như là Manchester United, Olympiacos, Stoke City với tỷ số 0-3 là mức thua cao nhất. Trong 10 trận mở kèo gần đây, đội khách Nottingham đã mang lại cho các bách thủ cơ hội đầu tư lớn cho kèo châu Á vì họ đã thắng được tới 6 cược, chiếm tỷ lệ là 60%, tỷ lệ thua chỉ chiếm khoảng 40% mà thôi. Nhìn vào phong độ thi đấu của hai đội bóng ở 5 trận gần đây nhất, nhà cái đã để cho Southampton chấp Nottingham 0,5 trái. Bên cạnh đó thì tỷ lệ thưởng kèo châu Á của đội chủ nhà Southampton sẽ là 1, còn tỷ lệ thưởng của Nottingham sẽ là 0,93. Như vậy là người cược đội chấp sẽ thắng kèo khi mà Southampton thắng cách biệt Nottingham một bàn thắng. Về lịch sử đối đầu của hai đội Kiểm tra các trận đối đầu gần đây nhất của họ từ ngày 29 tháng 8 năm 1998 cho đến nay Chúng ta biết rằng Southampton đã thắng 2 trong số các trận này Và Nottingham thắng 3 với tỷ số các trận hòa là 1 Tổng cộng có 19 bàn thắng được ghi giữa họ trong những lần đụng độ trước đó Với 9 bàn trong số đó của Judges và 10 bàn của Joris. Như vậy là giá trị bàn thắng trung bình của mỗi trận sẽ là 3,17 bàn. Ở lần chạm trán gần nhất rơi đội, đó là trận tranh tài tại Championship vào ngày 14 tháng 1 năm 2012 với tỷ số cuối cùng là 3-0 nghiêng về Southampton. Về đội hình dự kiến của hai đội, câu lạc bộ Southampton, các cầu thủ dự kiến Bazuru, Lianco, Walker Peters, Salisu Benka Kotchap, Enjon Nosi, War Prosi, Mylan Nai, Aribo, Adams và Edoji. Câu lạc bộ Nottingham, các cầu thủ dự kiến Henderson, Aurier, Boli, Warren, Lodi, Friuler, Mangala, Gibb White, Jess, Johnson và Awani. Những thông tin xung quanh của hai đội Southampton thua hiệp 1 và cả trận ở trong 5 trận gần nhất ở ngoại hạng Anh. Southampton thua 5 trận gần nhất tại ngoại hạng Anh. Có 2,5 bàn ở 4 trận gần nhất có sự tham gia của Southampton ở ngoại hạng Anh. Southampton thủng lưới ít nhất là 2 bàn ở 4 trận gần nhất tại ngoại hạng Anh. Nottingham ghi hơn một bàn ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Southampton, các cầu thủ Larios, Libramento và Walcott bị chấn thương. MC Cathy khả năng ra sân là 50-50. Câu lạc bộ Nottingham, các cầu thủ Biancon, Kiljet, Nia Head, Richard bị chấn thương. Lingard khả năng ra sân là 50-50. Về tỷ lệ kèo châu Á, trận mở kèo gần đây nhất của đội chủ nhà Fulham chấp đội khách Southampton là 0,25 trái và kết quả đã thua kèo. Trận mở kèo gần đây nhất, đội chủ nhà Manchester United chấp đội khách Nottingham Forest 1,5 trái và kết quả đã thua kèo. Về tỷ lệ kèo châu Âu, theo dõi các trận đấu đối đầu giữa Southampton và Nottingham từ năm 2008 đến nay, chuyên gia soi kèo đánh giá hai đội bóng là khá ngang sức vì trong 4 trận đấu Southampton đã thắng 2 trận, còn Nottingham cũng thắng 2 trận. Trong trận đấu đầu tiên, câu lạc bộ Nottingham đã chiến thắng Southampton với tỷ số là 2-0 ở vai trò đội khách. Tiếp đến trận thứ hai, Nottingham lại tiếp tục thắng Southampton với tỷ số 3-1. Nhưng đến trận thứ ba, Southampton đã lấy lại phong độ và chiến thắng Nottingham với tỷ số là 3-2. Và ở trận đấu gần đây nhất thì Southampton đã thắng Nottingham với tỷ số 3-0. Nhìn vào các trận đối đầu giữa Southampton và Nottingham trong quá khứ, nhà cái đã đưa ra tỷ lệ kèo châu Âu lần lượt là 2.0, 3.55 và 23.35. Những con số trong tỷ lệ kèo này sẽ tương ứng với các kết quả như là Southampton thắng, Southampton thua và hai đội hòa nhau. Kết luận nên lựa chọn Southampton. xoay kèo tài xỉu Theo dõi các trận đối đầu giữa Southampton và Nottingham trong quá khứ, các bạn có thể nhìn thấy số bàn thắng là khá nhiều và tỷ lệ đổ về kèo tài là rất cao. Minh chứng rõ ràng nhất đó là trong 4 trận đấu thì có tới 3 trận có kết quả về kèo tài. Xét trong 5 trận đấu gần đây nhất của đội chủ nhà Southampton thì họ đã ghi được tổng cộng là 6 bàn thắng và để đối phương sút tung lưới bên mình tới 10 lần. Còn trong năm trận đấu gần nhất của Nottingham thì đội bóng này đã mang về được 7 bàn thắng và để lưới của bên mình rung lên đến 8 lần. Nhà cái đã tính toán rất kỹ và đưa ra tỷ lệ kèo châu Á cho trận đấu giữa Southampton và Nottingham với tỷ lệ là 2,5. Như vậy, người cược cửa tài sẽ thắng kèo khi Southampton và Nottingham ghi được tổng cộng là 3 bàn thắng trở lên. Bên cạnh đó, Tỷ lệ thưởng của cửa tài và xỉu ở trận đấu này sẽ tương ứng với những con số như là 1.07 và 0.83. Kết luận nên chọn cửa tài. Nhận định về kèo tỷ số Các chuyên gia xoay kèo đánh giá trận đấu giữa Southampton và Nottingham sẽ có rất nhiều bàn thắng vì cả hai đội bóng đều có đội hình thiên hướng tấn công. Tuy nhiên câu lạc bộ Southampton sẽ tận dụng cơ hội tốt về lợi thế sân nhà để có thể ghi được ít nhất là hai bàn thắng trở lên